cái hôm nay của chúng ta là thực hành chế tạo một cái nam châm vĩnh cửu và chúng ta sẽ làm bước thứ hai là ta kiểm nghiệm lại xem từ trường của một ống dây, từ tính của một ống dây ờ, được sức từ trong đấy nó có dạng như thế nào, có đúng như lý thuyết chúng ta đã học không. Thế thì ở bài hôm nay, việc đầu tiên ờ, các con cái bước này rất quan trọng, các con có thể chuẩn bị một số vật dụng ở nhà nếu trên phòng thí nghiệm thiếu hoặc có ít nhất các con chuẩn bị sẵn cái tô vít để mang đi. Bước uh, chuẩn bị thì ở đây thì sau này trên lớp các con sẽ được chia thành các nhóm chứ không có điều kiện là cho mỗi con làm riêng. Thì ở đây dụng cụ cho mỗi nhóm thì chúng ta gồm có hai ống dây và cái ống dây này thì thông thường ở trên phòng thí nghiệm đã có sẵn và các thầy cô đã chuẩn bị sẵn cho các con. Còn nếu giáo viên yêu cầu thì cái việc này thì giáo viên có thể cung cấp vật liệu, có thể cung cấp cho con ống nhựa và các con có thể cuốn uh, tự cuốn lấy cũng được. Dụng cụ cho mỗi nhóm thì ở đây là có một cái ống dây tạm đặt tên cho ống dây đó là ống dây A. Và ống dây này thì người ta sẽ quấn một số vòng dây trên đó và theo cái bộ thí nghiệm chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo cấp cho um, các lớp khối trung học uh, cơ sở thì cái ống dây thứ nhất này thì thường được quấn là bằng 300 vòng. Và ống dây thứ hai thì có là 300 vòng và được quấn uh, chia thành hai nửa. Hai nửa mỗi nửa là 150 và được nối tiếp với nhau. Như thế này. Đây. Gồm có hai cái phần và mỗi mỗi phần này là 150 vòng và được nối tiếp với nhau. Và